Vào năm 2222, thế giới đã phải chịu một đại dịch vô cùng nguy hiểm. Đại dịch này khiến cho con người mất ý thức và dần trở thành xác sống, sau đó đi tấn công tất cả mọi người. Bọn xác sống này lây lan rất nhanh và dần trở nên đông đúc. Sức mạnh của chúng rất kinh khủng khiến cho con người không thể nào có thể chống lại được. Rất ít người có thể sống sót và thoát khỏi đại dịch này và luôn phải sống trong lo sợ và từ đó một thế giới xinh đẹp bỗng trở nên hoang tàn và đổ nát. Và đại dịch này có tên Đại dịch Zombie. Hmm, hiện giờ ở đây có một hai ba À, ba con zombie được, kẹo này thì xử lý đơn giản thôi <laughs> Headshot <laughs> Quá đơn giản Chả <laughs> thật chứ con zombie này chết mà chả rơi được vật phẩm nào Tưởng cả ba viên đạn Hmm. Oh, oh, oh, có một chiếc xe nè Wow trời đẹp dữ vậy Chà chiếc xe này vừa đi mà vừa săn zombie là trời quá xá đã luôn Ui ngầu quá à cũng tìm thấy đồ ăn rồi Bên này có cá với tôm nè Nhưng mà để lâu quá Chắc là không ăn được nữa rồi Còn gì ăn được nữa không ta Ủa gì đây Bánh mì hả hmm. Wow, hình như bánh mì còn ăn được Ui may quá trời luôn nè May quá kẹo này lông trời thương mình rồi Trời thật là sảng khoái, ổ bánh mì đầu tiên trong ngày. Hmm. Hừm, ăn no rồi, bây giờ phải đi thôi. Ủa, ủa chuyện, chuyện, gì vậy? Ủa sao xe dừng lại trời? Ai, trời hết xăng nó rồi hả? Trời ơi, xe máy ơi, nổ máy giúp tao giùm cái đi, đừng hết xăng bây giờ được không? Hmm. Kiểu này chắc phải đi bộ nữa rồi. Hmm. Ui chết chết chết chết chết chết chết Zombie Ai trời đất ơi Xém tí nữa là bị phát hiện rồi Ôi may ghê luôn á Một con, hai con, ba con, bốn con hmm, Kiểu này phải tiêu diệt bọn này rồi Hừm, Chuyện đâu thôi đơn giản Xưa cho các ngươi là hôm nay gặp được ta Thợ săn zombie <laughs> Con người Ta thèm ăn thịt con người à, Cái gì vậy ta Zombie Nhà nhà nhà nhà Thả ta ra Thả ta ra nhà nhà Con zombie này ồn ào quá à Ngươi im lặng hay không người mà không im á Tao bắn bây giờ có tin không hả Tao muốn ăn thịt ngươi Tao muốn ăn thịt ngươi Cái gì Muốn ăn thịt ta hả <laughs> Còn lâu à, Mà tại sao con zombie lại biết nói chuyện ta Thường thường zombie đâu biết nói đâu Phải thử mới biết được Nè zombie kia Ngươi có ăn bánh mì không Nè Lê lê lê lê bánh mì nè Ăn đi Nè nè nè anh kia Ăn được không Nhà nhà nhà Ta muốn ăn thịt ngươi Ta muốn ăn thịt ngươi À Vậy là ngươi không ăn được bánh mì đúng không Thôi được rồi Ngồi im đó cho ta Ta đi ăn He he Không biết bây giờ gia đình mình đang ở đâu rồi nhở Ba mẹ Em gái Giờ này mọi người đang ở đâu con nhớ mọi người quá Thôi, chắc bây giờ phải về nhà thôi Nhưng mà khoan Giờ con zombie này tính sao ta? Đây là một con zombie đặc biệt, biết nói chuyện, khác với những con zombie khác. Ừ, kiểu này phải đem nó về thôi. Nhiều lúc nó lại giúp ích cho mình, phải đem nó về thôi. ngàn zombie kia, ngồi đây nghe à. chưa? Nó nói gì đó, không được đi lung tung á. À, ta muốn ăn thịt ngươi, chỉ còn một bình thuốc hồi máu này thôi phải giữ nó lại Phòng trường hợp bị zombie tấn công hmm. Ai, đi ngủ thôi à, ờ, Cái mùi gì vậy ta Ủa cái tiếng gì ngào dữ vậy ta Hả Ui Ui Zombie Ây trời đất ơi chết rồi Một zombie phát hiện ở mình rồi Ây nhưng một zombie là đông quá Làm sao mà tiêu diệt hết được đây Ây không ổn rồi Bây giờ phải lấy súng với vũ khí thôi Này cô gái cứ bình tĩnh Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi à, à, à, à, à, à, bình bình bình tĩnh bình bình bình tĩnh bạn ơi bình bình tĩnh từ nãy giờ ta quên mất là trong nhà có một con zombie bây giờ ta phải tiêu diệt ngươi trước à, à, à, bình tĩnh bạn ơi bình tĩnh tính ra bạn là cái người bắt tôi về nhà luôn á xong giờ bạn nói rằng là tôi vô nhà bạn hồi nào hả với với lại là bạn yên tâm đi tôi không có làm hại bạn đâu tôi tôi trở lại làm con người rồi gì con ngựa hả à? nhìn ngươi đi người khác gì con zombie hay không hả à, à, tôi tôi ừ thì tôi biết rằng là tôi là zombie nhưng mà nhưng mà tôi không hiểu sao tự nhiên tôi lại có ý thức của một con người trở lại rồi cho nên bạn yên tâm đi tôi không làm hại bạn đâu bây giờ bạn muốn thoát khỏi bọn zombie này á thì bạn hãy mau cởi chói tôi đi tôi sẽ giúp bạn yên yên tâm tôi hứa không làm hại bạn đâu thôi được rồi bây giờ ta sẽ tin ngươi lần này nhưng mà nếu ngươi dở trò gì á ta xử ngươi luôn á rồi rồi rồi biết rồi mà làm ơn làm ơn tin tôi đi thả tôi ra trước đã trời ơi bạn chối ngứa quá à Thảo Thảo Thảo dậy cho tôi đi Thôi được rồi Đợi ta xíu Nhanh lên nhanh lên bạn ơi Ai, Trời ơi Thiệt luôn á Bạn quá đáng á Ủa bạn biết không Bạn chối tôi gì mà chật quá à. Mỏi hết tay chân tôi nè à, Thoải mái ghê luôn á Trời ơi bây giờ không còn thời gian để cậu than thở đâu Bây giờ hãy tìm cách đi kìa Zombie sắp phá nhà kìa Ai, Trời yên tâm yên tâm tôi á là tôi sống ở cái thành phố này lâu lắm rồi cho nên tôi biết hết tất cả ngóc ngách ở trong thành phố này yên tâm cứ đi theo tôi này mấy con zombie này à mình cũng là zombie mà ta à, <laughs> à, đi theo tôi nhanh lên leo đây leo đây leo đây bên đây nè bên đây nè bên đây nè leo đây rồi chết rồi kiểu này là không còn đường chạy rồi bạn ơi zombie dưới đây đông quá à làm sao mà chạy được đây ui giờ sao đây ui yên, yên tâm để để tôi tính để tôi tính à bây giờ à, có cách này đi theo tôi bên này bên này bên này đây hả thấy chỗ này không ủa cái chỗ này ủa leo lên đây hả đúng rồi bây giờ bọn mình phải leo lên trên đó đi theo tôi yên tâm đi hey. Ừ. có được không vợ nhìn cao quá à cao cái gì mà cao nó có một tí ra à cố gắng lên bây giờ bạn muốn bạn sợ độ cao hay là bạn sợ zombie ăn thịt nhanh lên nhanh lên lên đây lên đây ờ tôi biết rồi tôi biết rồi ấy da coi chừng nó nha coi coi chừng nó coi chừng ngã coi chừng ngã bây giờ đi đi theo tôi à, qua đây qua đây qua đây Đừng có nhìn xuống dưới nha Nhìn xuống dưới là sẽ bị sợ đó Đi qua đây ừ, ừ, ừ. Tiếp theo nữa đi đâu giờ ta Chỗ này đường cục mất rồi ờ, À đây đây đây Bạn có nhìn thấy ở bên đây có cái cọng dây không Có Bây giờ nhảy qua bên đó Sau đó bám vào cọng dây Nghe chưa Ủa sao mà được Xa này sao mà nhảy được Cậu khùng hả Bây giờ là cậu không nhảy là cậu bị zombie ăn thịt đó Cậu chọn cái nào um, Rồi được rồi tôi nhảy được chưa Trời ơi thiệt luôn á có vậy thôi à coi tôi nè bây giờ tôi nhảy trước cho cậu xem nè ơi ơi bám bám vô con dây đây từ từ để tôi leo lên trước ờ, trời luôn á tôi cũng ghét cái trò leo này ờ, rồi ok rồi nhảy nhảy qua đi nhanh lên zombie mà sao cậu biết nhảy vậy ủa zombie cũng có chân có tay mà bà nội nhanh lên nhanh lên ui ôi ôi sợ gần chết luôn à rồi rồi rồi bây giờ qua đây ờ. để tôi xem coi hình như là đường này um, tôi sẽ sử dụng trí thông minh của tôi à, à đây tôi thấy rồi nè qua đây qua đây qua đây đây ở chỗ này cậu có nhìn thấy hai cái khối slime bên dưới không bây giờ bọn mình chỉ cần nhảy xuống đó coi tôi trước nè ê ê được rồi nè được rồi nè xuống đây xuống đây nhanh lên nhanh lên sao dữ vậy sao tôi dám nhảy được cố gắng lên zombie đang tấn công đằng sau lưng đó cậu mà không nhảy xuống là coi ừ. như là cậu bị bọn nó ăn thịt đó ừ, tôi biết rồi một hai ui à, ui ui ui ui trời ơi rồi rồi được rồi ui. tôi ui. nghĩ là ở chỗ ui. này là cũng khá xa bọn zombie gì đó chắc là cũng an toàn rồi bây giờ à, à, đúng rồi bây giờ cậu cậu phụ tôi đi chúng ta phải phải phải đào đất để chúng ta lắp cái nhà này lại không thôi zombie sẽ sẽ nghe được mùi của mình và chui vô đây đó nhanh lên nhanh lên lắp lại lắp lại ôi hình như là hình hình hình hình như là ổn rồi đấy ôi thiệt khổ ghê luôn á à tính ra tôi là zombie mà không hiểu sao mà tôi còn phải chạy tôi còn phải sợ zombie tôi chạy theo bạn nữa á mệt ghê thôi tôi nghĩ là bây giờ cũng an toàn rồi trời cũng tạnh mưa rồi bây giờ á chúng ta cứ tạm thời chú ở đây chờ đến trời sáng là bọn zombie á bọn nó sẽ gọi là không nghe được mùi mùi của của con người ở đâu hiểu không Wow, tôi hiểu rồi cậu cũng vậy á cậu tránh xa tôi ra nha cậu cũng là zombie chứ bộ à, rồi biết rồi mà thôi tôi từ nãy giờ leo trèo hoài tôi cũng mệt quá chắc tôi sẽ nằm ở đây tôi nghỉ một xíu Ai. Ủa, Ủa Hình như là trời sáng rồi phải không ta Ai, Trời ơi, mệt mỏi quá Ai, Để đi ra ngoài xem thử coi Ai, à, Ồ à, May quá Hình như là trời sáng rồi thì phải thiệt luôn á à, tối hôm qua tự nhiên ở đâu trong nhà xuất hiện quá trời zombie đuổi theo mình với lại các bạn kia à, à, đúng rồi các bạn kia đâu rồi ta à, ô, ôi, ôi bạn gì đó ơi bạn gì đó ơi à, ủa gì vậy ê um... tỉnh tỉnh dậy đi trời sáng rồi kìa bây giờ bọn mình phải kiếm chỗ nào đó để trốn bọn zombie đi nhanh lên ủa trời sáng nhanh dữ vậy Uầy, uầy, uầy, uầy, cậu kìa, cậu kìa Xích ra tôi 3 mét nha Cậu vẫn là còn zombie á Trời ơi, bạn yên tâm đi, yên tâm đi Tôi đã nói với bạn là bây giờ tôi đã có ý thức lại của một con người rồi Cho nên là không có sao đâu hey, Mà kỳ lạ quá ta, sao tự nhiên tôi lại có lại được ý thức của con người ta Hình như á, là tôi nhớ là hồi tối hôm qua uhm. à, Cái mùi gì vậy ta thì ra là như vậy Ngày hôm qua khi mà tôi ờ, thấy bọn zombie tấn công nhà của cậu á Sau đó ở trên bàn nó có một cái bình gì đó màu xanh xanh Nó rơi xuống dưới Xong đầu tôi ngửi được cái mùi của cái bình đó Xong cái tiền tôi có lại được ý thức của con người luôn Ủa mà cái bình đó là bình gì vậy ta Hả Gì Một cái bình Ở trên bàn mà rơi xuống còn ngửi được hả Đúng rồi Ờ bình gì ta À bình thuốc hồi máu Hả ừ, Vậy thuốc có nghĩa máu. là khi Đúng rồi Ủa có nghĩa là khi cậu ngửi được cái bình thuốc hồi màu đó Cậu có ý thức của con người luôn hả Ờ, Ooh. tôi không biết nữa nhưng mà tôi chỉ mới ngửi được thôi là tôi có thể gọi là có ý thức của một con người trở lại rồi mà tôi tôi cũng sợ zombie luôn tính ra tôi là zombie mà tôi cũng sợ zombie luôn á bạn <laughs> à, à thì ra là như vậy thì ra là thuốc hồi máu có thể giúp cho zombie có thể trở lại thành con người tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi vậy thì bây giờ á bạn bạn cho tôi xin một bình thuốc hồi máu đi để để tôi uống vô xong tôi trở lại con người luôn được không bạn Trời trời, cậu nghĩ sao vậy? Đó là bình duy nhất và bình cuối cùng của tôi á, cậu hết rồi đó Ủa, ờ. vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng là bạn có nhiều lắm chứ ừ, tôi chỉ mới vừa ngửi được thôi mà tôi đã có lại được ý thức của con người rồi vậy nếu như mà bây giờ tôi mà có nhiều thuốc hồi máu á tôi mà uống vô á thì chắc chắn tôi sẽ trở thành con người bình thường luôn cho nên á bây giờ á à, bạn cho tôi đi theo bạn với có gì á tôi sẽ giúp bạn chống lại zombie nhưng mà bù lại á thì bạn có thể nào kiếm được thuốc hồi máu thì cho tôi để tôi uống trở thành người được không À, để tôi suy nghĩ ra coi ừ, Nhìn mặt cậu gian lắm Có khi nào cậu à, bày mưu tính kế ăn thịt tôi đúng không Ừ. Trời ơi ăn thịt bạn làm gì tôi nói thiệt á tôi nói thiệt Tôi muốn trở thành con người tôi không muốn làm zombie xấu xí đâu Bây giờ á tôi ừ. Ờ, nếu như mà tôi muốn ăn thịt bạn á là tối hôm qua tôi đã gọi là giúp cho bọn zombie kia ăn thịt bạn luôn rồi Chứ tôi đâu có cứu bạn làm gì đúng không Ờ ha cũng đúng Vậy bây giờ bạn cho mình đi theo bạn nha Ờ thôi rồi tôi tin cậu lần này đó Đi theo tôi bây giờ ừ. nè tôi á là một cái người gọi là nắm được hết tất cả các thành phố này rồi Bây giờ á bạn đi theo tôi Tôi sẽ dẫn bạn đến một cái nơi an toàn hơn chỗ này Đi theo tôi nhanh lên Rồi tôi biết rồi Đi thôi Đi đi đi đi Đi theo tôi đi theo tôi nè nhanh lên nhanh lên Coi chừng bọn zombie ừ. nó nghe được mùi của cậu nó kéo tới đây là chết luôn á Nhanh lên nhanh lên Ủa cậu dẫn tôi đi đâu vậy Hay thì à... tôi nói hồi nãy rồi đó Tôi sẽ dẫn cậu đi đến một cái nơi an toàn hơn ở trong thành phố này Đây cậu có nhìn thấy ngôi nhà ở bên kia không Có tôi thấy nè Đúng ừ. rồi, cái ngôi nhà đó là cái ngôi nhà ngày xưa mà tôi sống chung với bà của tôi á Gia đình tôi á là là làm người đánh cá cho nên là sống ở ngoài biển không à Bây giờ á, bạn đi theo tôi có cái thuyền nè Ê, <coughs> ê, leo đây thì thì cha Rồi, bây giờ á, tôi với bạn phải qua bên kia sống thì mới an toàn được Tại vì á, bọn zombie tôi nghĩ rằng chắc bọn nó không biết bơi đâu Bây giờ qua bên đó sống đi cho nó an tâm, hiểu không? Qua đây, qua đây À, tôi hiểu rồi Hay. Đây, đây, đây là cái nhà của tôi nè nhưng mà từ lúc mà bọn Gì? zombie á tấn công á tôi không biết bây giờ gia đình tôi đang ở đâu nữa giờ tôi không biết rằng là ba mẹ tôi ông bà tôi có bị biến thành zombie chưa nữa tôi buồn lắm á thôi bây giờ á ừ. tôi với bạn gọi là tạm thời sửa lại ngôi nhà này để sống đi được không ờ thôi cũng được nhà này cũng được nè nhưng mà nhìn hơi tàn ừ. thì tất nhiên rồi rồi thôi được rồi bây giờ phụ tôi sửa lại cái nhà đi rồi Thắp đuốc lên nè uhm, Ok rồi đó cậu ơi Tôi nghĩ rằng là cái nhà này sửa vậy là an toàn rồi đó Lắp hết bằng kính lại với lại là gỗ lại hết rồi Tôi nghĩ là sẽ, bọn zombie á, sẽ không đánh hơi được mùi của cậu đâu Ừ, chắc là cũng không sẽ là khá an toàn đó. nhìn cậu gọi là khù khờ này nhưng mà cậu sửa nhà cũng hay chứ bộ hay phết nhỉ nè tôi nói cho cậu nghe nha ngày xưa tôi sống với gia đình tôi á là tôi là người xây ra ngôi nhà này á nha ừ. Uhm. Ai, thiệt luôn á không hiểu tự nhiên ở đâu xuất hiện bọn zombie sau đó tấn công hết thành phố rồi còn gọi là tấn công cả gia đình của tôi nữa à mà khoan cậu ơi ừ gì vậy cậu ngồi xuống đây đi tôi có chuyện muốn hỏi cậu này xíu ngồi xuống ngồi xuống gì mà phải ngồi xuống vậy rồi sao đây đây cho tôi hỏi này với ủa tính ra là tôi nhớ á là khi mà zombie tấn công cái thành phố này nè là mọi người á ai cũng di tản đi hết rồi mà tại sao cậu lại không đi theo luôn đi cậu ở đây làm gì để cho zombie tấn công thì chuyện đơn giản là gia đình tôi và con trên hòn đảo này Mà không biết bây giờ gia đình tôi có bị biến thành zombie không ta ừ. Lo quá à Nên bây giờ tôi phải ở lại hòn đảo này để tìm được gia đình của mình À ừ. thì ra là như vậy Ui vậy là tính ra cậu cũng giống cũng cũng cũng giống mình á Ôi, Mình cũng muốn ở đây nè Để có thể kiếm được gia đình Nhưng mà ai về đâu mình bị zombie cắn xong mình biến thành zombie luôn <laughs> ừ tính ra là ừ, cậu gia đình cậu cũng gọi là y hệt như gia đình tôi ha cũng có bốn người nhưng mà tôi á thì tôi xui hơn là tôi bị biến thành zombie rồi tôi không biết là tôi có cơ hội kiếm lại được gia đình hay không nữa nhưng mà yên tâm đi tôi sẽ giúp cậu ừ. tôi chắc chắn sẽ giúp cậu có thể kiếm được gia đình của cậu nhưng mà đổi lại nhớ cho tôi mấy cái bình thuốc hồi máu thì tôi uh, trở lại thành người nha <laughs> rồi tôi biết rồi bây giờ hai tụi mình giúp nhau được chưa được ừ. yên tâm đi tôi mặc dù á là zombie nhưng tôi đã có ý thức của một con người Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu Hứa hứa hứa Nhưng mà giờ tôi cũng đói bụng quá Hay cho cắn miếng được không Ôi, nè nè nè tôi biết bà cậu ấy nào cũng là zombie mà ai ai giỡn giỡn giỡn giỡn trời ừ. giỡn có xíu thôi mà gì đâu rút súng ra luôn vậy ghê quá <laughs> thôi được rồi bây giờ á ừ, cậu ở đây đi tôi nghĩ á mặc dù á là bây giờ á tôi đã có ý thức của một con người nhưng mà vẻ bề ngoài của tôi vẫn là zombie cho nên tôi sẽ ra ngoài kia để uh, kiếm thức ăn còn cậu thì ở nhà đi nha Cậu lo mà về sớm á, tôi sợ lắm luôn á Mấy bọn zombie nhiều lúc nó lại trở lại ghê lắm luôn á Yên tâm, ừ. yên tâm Cái nhà của tôi an toàn lắm Ở ngoài biển mà lo gì Rồi cậu ở đây đi Để tôi đi kiếm đồ ăn rồi. cho Nhớ về sớm nha, cẩn thận á Rồi, rồi, được rồi mà hay mới đó mà đã trời tối rồi Nhanh thiệt luôn á Kiểu này là chắc chắn bọn zombie sẽ bắt đầu đi ra ngoài để kiếm con mồi nè Mình phải nhanh nhanh quay trở về nhà thôi Ê, Ê, ủa mà sao từ sáng giờ đi hoài mà không thấy con zombie nào hết vậy ta? Uhm, chắc là buổi tối bọn nó mới xuất hiện á. Thôi được rồi, bây giờ đi về. Kiếm từ sáng đến giờ mà mới được có 5 mẫu bánh mì à. Hy vọng là cũng đủ ăn để đỡ đói. À, không biết bạn nó còn ở nhà không ta? À đây, à đây. À. Ôi bạn ơi, tôi về nè. Ủa, ủa cậu về rồi hả? Có việc gì không? Thôi yên tâm đi, không có gì hết trơn á tôi không hiểu sao buổi sáng tôi vô trong thành phố không thấy zombie nào hết trơn chắc là bọn nó gọi là đi đâu hết rồi đó đây nè tôi có kiếm được mấy ổ bánh mì cậu ăn đi ôi trời ơi đói từ sáng giờ luôn tôi cuối cùng có bánh mì ăn nè ồ nhưng mà ừ, sao tự nhiên tôi nhìn bánh mì tôi lại không muốn ăn á chắc là do là cái bản năng của một con zombie thích ăn đồ sống vẫn còn ở trong cơ thể của tôi tôi biết mà cậu là zombie đúng không trời ơi Tôi đã nói là tôi sẽ không ăn thịt bạn đâu mà Mặc dù tôi thích ăn đồ sống Nhưng mà tôi không ăn thịt bạn đâu Thôi bạn ăn đi ừ. Chắc là tôi sẽ đi ra ngoài kiếm một con gà hay gì đó Tôi ăn cũng được ừ, Nhưng mà giờ trời cũng tối rồi Tôi cũng sợ zombie lắm Thôi chắc để sáng mai đi rồi cậu ăn đi Ôi không có ai Nhưng có ai có đồ ăn thì phải Ê nè bạn mà giỡn vậy nữa là tôi ăn thịt bạn đó nha ừ, Tôi biết rồi <laughs> Cậu dễ bị chọc quá à <laughs> Are the king, hello team, hello team.